Để thị trường bất động sản vận hành an toàn và minh bạch, vai trò của nhà môi giới bất động sản đang ngày càng trở nên quan trọng. Chính vì thế rất cần những quy định, chế tài khắt khe hơn để chuẩn hóa lực lượng môi giới bất động sản hiện nay. Những clip xuất hiện trên mạng xã hội về cảnh dựng dạp, giao bán khu đất ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và tỉnh Quảng Trị để chốt đất gây xôn xao dư luận. Đây là một trong số những chiêu trò của những cò đất nhằm thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản thường các chiêu trò nó như sau thứ nhất là tạo khăn hiếm ảo đây là một trong những hình thức được cò rất thường sử dụng vì đó tạo ra cái độ sốt ảo khiến cho khách hàng mua hớ và khách hàng không mua ngay sẽ bị lỡ thứ hai là đánh sóng tạo sốt ảo trong các kịch bản đánh sóng tạo sốt ảo ấy, thì nhiệm vụ quan trọng của cò là làm sao để cho nhà đầu tư có cảm giác là không xuống tiền sẽ mắc ngay theo các chuyên gia, một trong số những nguyên nhân gây nên hiện tượng sốt đất trong thời gian qua là do giới đầu nậu, đầu cơ, cò đất thổi giá. Không ít cá nhân, tổ chức môi giới bất động sản chưa am hiểu đầy đủ về pháp luật, thiếu kỹ năng nghề nghiệp nên vừa qua xảy ra một số tình trạng gây sốt ảo trên thị trường bất động sản. Theo một thống kê chưa đầy đủ của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, hiện nay ở nước ta có khoảng tầm 300.000 người đang hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Tuy nhiên chỉ có 15% trong số đó là có chứng chỉ hành nghề. Vậy một môi giới bất động sản chuyên nghiệp thì cần những yêu cầu gì? Mời quý vị cùng đến với những ý kiến của các chuyên gia và những người trong cuộc. Cá nhân muốn được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, ngoài đáp ứng điều kiện về năng lực hành vi dân sự, còn phải dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản do Sở Xây dựng tổ chức và đạt điểm thi theo quy định. Đây cũng là cơ sở tạo nên sự khác biệt giữa các nhà môi giới chuyên nghiệp và nghiệp dư. Thi xong chúng ta được cấp chứng chỉ, từ đó thì chúng ta sẽ hoạt động ngành nghề một cách ờ, yên tâm, bền vững. Rất khuyến khích các môi giới là chúng ta nên ờ, đi thi và để có cái chứng chỉ môi giới cho riêng mình khách hàng không có đủ thời gian để mà tìm hiểu các thông tin ờ, tổng thể về thị trường bất động sản ờ, khi vì vậy thì ờ, có lực lượng môi giới tham gia thì khách hàng sẽ nắm bắt được rất nhiều những thông tin khách quan hơn và đa chiều hơn các chuyên gia cho rằng cần có hành lang pháp lý và những quy trình cụ thể để hướng hoạt động môi giới bất động sản đi vào chuyên nghiệp, quy củ dựa trên một thị trường bất động sản chuyên nghiệp có sự giám sát và chế tài đủ mạnh ví dụ như là chúng ta sẽ quy định cái thời gian tối thiểu phải nắm giữ một bất động sản trước khi mà chúng ta muốn chuyển nhượng cho một một ai đó khác chẳng hạn như là 5 năm giống như là ở Singapore chẳng hạn thì cái này thì chắc chắn là trong 5 năm đấy thì cái với cái cơ chế đấy tự nó đã sàng lọc thị trường là chỉ có những nhà đầu tư chân chính và những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính tốt thì mới có thể tham gia thị trường được thôi trong một cái khoảng thời gian ngắn hạn thị trường bất động sản rất có thể xảy ra tình trạng đó là ừ, giảm giá đột ngột nó hoàn toàn có thể xảy ra thế nhưng nếu chúng ta nắm giữ những tài sản đó đủ dài thì nó sẽ tự cân đối lại thị trường còn nếu với những nhà đầu tư mà phải dựa quá nhiều vào các đòn bẩy tài chính và ờ, không có tâm lý vững vàng thì chắc chắn đây không phải là một kênh trú ẩn an toàn hiện nay là môi giới gần như không có cái ờ, trách nhiệm hay quyền lợi gì chỉ là người đưa tin Nó thẳng là chỉ người đưa tin và người tư vấn nếu giỏi hơn thì tư vấn còn nếu không giỏi thì đưa tin còn ở các nước phát triển là môi giới ký vào hiện nay ở mình là phòng công chứng ký vào thì lên cơ quan mới chuyển tên sang sổ đỏ vân vân hoặc là công ty của ông môi giới đấy phải ký đông dấu vào xác nhận à, rồi sau đó lên cơ quan nhà nước làm ừ, thì đó là một bước nó sẽ rất là minh bạch Đội ngũ môi giới bất động sản chuyên nghiệp được đào tạo bài bản sẽ là yếu tố quan trọng tạo nên thị trường bất động sản minh bạch và phát triển. Đặc biệt trong bối cảnh ứng dụng công nghệ và hoạt động bất động sản đang trở thành xu hướng của các doanh nghiệp, sự quan trọng của việc đào tạo và kiểm soát lực lượng môi giới chuyên nghiệp càng cần thiết hơn nhằm đảm bảo tính minh bạch, trung thực của thị trường bên cạnh sự cạnh tranh trong hoạt động môi giới.